chào các bạn và trong video này thì các bạn là cách đổi cái tên game PUBG của trên mobile thì các bạn đổi tên như nào thì sẽ hướng dẫn các bạn là cách đổi tên game PUBG mobile đầu tiên là các bạn sẽ kích vào trong cái phần này inventor inventory này này sau đó các bạn xuống cái cuối cùng này sau đó các bạn à, lấy cái thẻ ID này các bạn chọn hue sau đó các bạn nhập cái tên nick của các bạn vào các bạn sẽ chọn cái tên của các bạn mà muốn đổi ấy ok các bạn chọn cái tên của bạn muốn đổi ấy ok mình sẽ đổi này bây giờ mình sẽ đổi tên ví dụ như mình chọn được một tên này mình sẽ kích vào phần rưỡi này chọn cái ID mình sử dụng bây giờ mình sẽ đổi tên đó đây là cái tên của mình định đổi đây là tên đã có người sử dụng rồi thì nó không sử dụng được không có ký tự không có ký tự không có ký tự nào không có ký tự đặc biệt bây giờ các bạn sẽ phải cân nhắc khi đổi cho nên là các bạn sẽ phải lưu ý là khi các bạn đổi tên ấy bây giờ mình sẽ đảo lại tên rồi đảo lại tên mình tiếp quyết định đổi tên rồi như này thì chúng ta sẽ đổi đối với các bạn mà không có thẻ cái thẻ ID ấy mà các bạn không có thẻ chưa có thẻ ID ấy thì các bạn đến level 3 thì các bạn sẽ có thẻ ID này dạ bây giờ các bạn sẽ nổi rồi đầu tên như này đó các bạn sẽ đổi được tên như này còn đối các bạn mà chưa có thẻ thì các bạn đến level 3 thì các bạn sẽ có, thể thẻ các bạn có thể đổi được như này là những hộp đồ này đây là những bộ đồ tiếp theo này đó đó là cách đổi tên game đơn giản rồi ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video